Trời 37, 38 độ tôi đi ra đường giờ này để quay vlog cho các ông xem Mà các ông không cho tôi một like Thì thật nói thật là các ông quá tệ Quá chuẩn luôn Đây trời nắng như thế này Đấy các bạn nhìn người ngoài đường này Vắng hoe Lô xin chào các bạn Hôm nay thì là một ngày rất là nắng nóng cuối tuần Các bạn có thể nhìn thấy trời ở đây Mình đang có trên tay hai mùi hương mùa hè Đó là long Cha của Nissan Và Sailing Day của Mazum Mazda Replica và chúng ta hãy cùng nhau xem là với cái mùa hè nắng nóng như này thì mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn nhá đi theo mình thôi thì bạn có thể uh, cầm bạn người thử xem đây thì bây giờ mình đưa cảm nhận như nào ạ? Ờ, mình sẽ thích mùi hương nào hơn nếu trong hai mùi này dành cho mùa hè đang khá là nắng nóng như này em nghĩ là này hơn nó à. hơi chua chua nó hơi chua chua hơn cái này à. thì ngọt hơn cái này thì ngọt vâng, hơn nhỉ hai cái cũng hợp trong mùa hè à ờ, nếu mà chọn mình sẽ chọn à. cái mùi hương này hơn đúng không cái này ờ, cái này là chai này Rồi vâng. ờ, ờ, mình cảm ơn bạn nhé. Vâng. Mình đang có hai cái mùi hương mùa hè ở đây thì mình muốn xin thẩm nhận các bạn. Mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Mình muốn các bạn gửi thử xem là các bạn thích mùi hương nào hơn nhé. Đây. Mình cứ bỏ khẩu trang xuống gửi được mà không được. không để mình lấy cái mic ở đây ờ, cái lý do vì sao các bạn thích mùi hôi này mùi này á, nó thoảng thoảng mà mát ừ. nó rất là dễ chịu và nó thanh kiểu nó dễ chịu cho cái thời tiết nắng nóng như này đúng không dạ vâng ờ, bạn nam có thích mùi hương nào em chỉ em thích ờ, để giống bạn này cũng giống bạn ý luôn à <laughs> hai, hai, hai bạn chung quan điểm với nhau đúng không rồi mình cảm ơn nhá. Ờ, đây là chai này bạn thích nhá Sawadika, Sabadiru. We are at the Sehon Kim Lek, the most top favorite attractions in Hanoi City. And we are doing an interview about two man fractions. And which one do you like? Hello hai bạn ơi, cho mình nhờ một tí được không? Các bạn Ừ, bọn mình ờ, làm YouTube về review, review nước hoa ấy. À, okay. Thì bọn mình có hai cái mùi hương của hè các bạn có thể gửi vào cho mình xem là ừ, xem đánh giá đánh đúng không? Ờ ừ, ờ, ừ, okay. để để không? Đây hai bạn đi chụp ảnh à? Dạ, đúng rồi dạ, Thấy xinh quá Cái mùi này này Cậu cứ gửi thôi à. Đây là mùi cho mùa hè, ờ, mùa hè. Ừ. Ờ. Mùi này thì mình thấy ờ, tươi và mát Ồ. rất là hợp với mùa hè Ờ ừ. Mùi này thì hơi nồng và dịu hơn một tí Nhưng mà ừ. mình thì thích mùi này hơn À cậu thích mùi đấy hơn à? Thế còn cậu? Mình thích mùi này À thế à? Đâu mình cho mình à. xem được không? Ừ. À của cậu, cậu thích chai này của Replica này ừ. Còn của cậu đây <laughs> chai này kiểu nó không được nổi tiếng lắm ấy nhưng mà tôi thấy ở trên mạng kiểu khá là viral luôn đấy mình thích cái mùi này rất là thích thật sự là mình rất thích cái mùi vẫn này. là cái chữ S này đúng không ờ ờ vẫn là cái chai của Replica đấy mình thích những cái mùi mà nó nhẹ nhẹ như này à thế à cậu kiểu gu của cậu đúng không ừ. gu của cậu là mấy mùi nhẹ nhẹ đúng không mình cảm ơn nha Hey, excuse me, sorry. We are doing an interview about men fragrance and can you... About what? Uh, men perfumes. I can't. Why? <laughs> I don't. I don't use perfumes. Oh really? Can you smell it a little bit for me? Okay. Okay. okay. We have like uh, two cents uh, for. Uh, can can we record it? Can I record it, please? Sure. Okay. We have like two cents for men mm -hmm. to use in the summer. Okay. Uh, can and you smell it and you see which one is better. Okay. I like this one better, the end one. Uh, do you know why? Do I want? No, no, no <laughs> I'm fine. Thank you for the offer, oh. but no. Okay, okay, I'm sorry. No, no, no, it's all good. Okay, okay, thank you. Okay, mặc dù bạn ý kiểu không thoải mái lắm nhưng bạn ấy đã chọn Oolong cha. <laughs> One point for Gulong cha. A lot of Hanoi will recommend you straight to Changtian Street to get an ice cream. <laughs> The popular ice cream has become a specialty for the city after more than 16 years of sales. Vâng, mà video này khả năng là video vlog mẹ rồi. <laughs> Chị đó phải video đi ăn nữa rồi, à đi uh, quay nước hoa rồi. Chúng tôi sẽ đi ăn kem tràn tiền. Lợn ăn kem. Vâng. 15 nghìn đấy bạn. Lên giá. 15 nghìn một cái mà. 12,000. là 12.000 12.000 là kem que Hello, sorry can I borrow a little time? Oh, we, yeah, yeah. We are doing an interview about men perfumes, and uh, can you guys give me your opinions about uh, these two? Yeah. They, they exchange for each other. This sense is about uh, for summer. For me, it's this. Oh, I like this one. Like oh my god, two point. <laughs> Uh -huh. uh, your is this one okay. and <laughs> and this one is yours mm -hmm. so mm-hmm. okay so very thank you very much okay thank you Hey Lu hai bạn ơi cho mình xin một ít thời gian được không bọn mình đang làm kiểu phỏng vấn ở trên youtube về nước hoa à, à, không sao đâu bọn kiểu chỉ cần gửi xong rồi xem cái nào và thích hơn được thôi đi mà năn nỉ đấy <laughs> ở đây bọn tớ có hai mùi ấy thì ờ, cậu xem là mùi nào cậu thích hơn đây là mùi kiểu dùng cho mùa hè Ừ <laughs> Cậu chỉ cần thích cái nào hơn là được <laughs> Kiểu với cả nghĩ xem lý do tại sao cậu thích hơn nữa Ừ, em thích mùa né hơn Cậu thích mùa né hơn à? Ừ. Oh, tại sao? Nhưng mà tại sao đã? em <laughs> kiểu cảm thấy mùa này hơn rồi nhưng mà chưa, chưa kiểu nó nhẹ hơn hay là, là kiểu nó ấm hơn À nó ấm hơn à? Nhưng mà cái này nó dùng mùa hè À ngọt hơn Có nghĩa là cái này nó thanh Ờ, ờ. Nó kiểu tươi mát hơn Ờ ờ ok Nhưng mà nó lại Nó lại không, không để lại ấn tượng gì ừ. Cái này em thấy nó ấn tượng hơn Đây cái chai của cậu thích là của hãng này Nó của Replica Có vẻ nổi tiếng đúng không? Cái này thì quen hơn Ừ đúng rồi, cái hãng này kiểu siêu nổi tiếng luôn đấy Còn hãng này mọi người có vẻ hơi ít biết Ừ ok, cảm ơn nha Xin cảm ơn rất nhiều ờ, Kết quả đã có rồi và Selling Day để ăn chặt nói thật là mình không ngờ về kết quả của Selling Day chiến thắng luôn hôm nay bọn mình dự đoán là Gudong Cha thắng cơ và bây giờ đang là 12 giờ trưa thôi xin phép mọi người video hôm nay tạm dừng ở đây và nếu như bạn nào đang lăn tăn giữa hai mùi hương này thì hy vọng đây là một cái video để các bạn có thể tham khảo được và đưa ra được quyết định là mua em nào trong hai em này và nếu thấy video hay và công sức của bọn mình thì đừng quên việc like share ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nha và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye